Chào con, thầy trò chúng ta tiếp tục sang dạng 3 Dạng dạng này quan trọng nhé, dạng này rất quan trọng Dạng này rất hay xuất hiện trong các đề thi vào 10 Còn thật chú ý và chú ý thật kỹ dạng 3 cho thầy Đó là cái dạng toán xác định điều kiện của tham số m để phương trình bậc 2 có nghiệm thỏa mãn một hệ thức cho trước Các con nhớ lại trong đầu này Chúng ta từng làm rất nhiều các dạng toán này Bật đề bài thường cho một phương trình bậc 2 hay là cho đường thẳng giao với parabol gì đó. Nó bảo tìm M để phương trình bậc 2 có hai nghiệm thỏa mãn cái gì đó. Đúng không? Tìm M để phương trình bậc 2 có hai nghiệm thỏa mãn x1, x2 thỏa mãn cái gì đó. Nhớ lại chưa? Nó xuất hiện rất nhiều đúng không? Hay có thể tìm M để D cắt P tại hai điểm phân biệt thỏa mãn cái gì đó. Và hôm nay thầy cho chúng ta sẽ nghiên cứu thật kỹ các dạng toán này qua video bài giảng. có thầy Lê Hải Trung và tolia vn Các con lấy sách vở ra ghi thật kỹ, thật chậm, hiểu thật kỹ. Chỗ nào chưa hiểu, dừng, quay lại xem lại. Rồi chúng ta lại xem tiếp. Được chưa các con? Nào, phương pháp giải chung của dạng này như sau. Bước 1. Chúng ta phải tìm điều kiện để nó có nghiệm đã. Là delta phải lớn hơn ở bằng không Đề bài, nó hỏi có hai nghiệm nó chỉ hỏi hai nghiệm không nhá hai nghiệm thì delta lớn hơn bằng không nó hỏi có nghiệm phương trình của hai có nghiệm thì delta lớn hơn bằng không nhưng chú ý thầy nó hỏi có hai nghiệm có hai nghiệm phân biệt hoặc d cắt t tại hai điểm phân biệt thì delta lúc này phải lớn hơn hẳn không nhớ thật kỹ cho thầy đọc đề bài thi vào 10 đọc thật chậm đọc từng chữ cho thầy nhá sau khi tìm điều kiện có nghiệm rồi chúng ta làm tiếp bước tiếp theo là chúng ta sẽ áp dụng cái hệ thức VS tìm điều kiện của tham số m đúng không chúng ta sẽ từ hệ thức đã cho tìm ra cái hệ thức VS phương trình đã cho tìm ra x1 cộng x2 bằng âm b trên a là bằng bao nhiêu x1 nhân x2 là c trên a là bằng bao nhiêu. Được chưa? Tiếp, đến bước 3, kiểm tra điều kiện của tham số M có thỏa mãn điều kiện ở bước 1 không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Chúng ta tìm được M rồi thì phải xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không, không thỏa mãn loại đi và nhớ kết luận. Được chưa? Phải kết luận. Nhớ nha. Bước 1, tìm điều kiện có nghiệm tuy vào đề bài xem delta lớn hơn không hay lớn hơn bằng không. Bước 2, từ viết tìm ra m. Sau đó bước 3, kiểm tra điều kiện rồi kết luận bài toán. Đây là phương pháp chung của dạng bài này. Các con chú ý và ghi vào vở cho thầy, ghi nhanh vào vở cho thầy. Được chưa? Bạn nào không ghi kịp tạm dừng, ghi luôn, ghi xong đã. Rồi chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cái phần tiếp theo. Chú ý một số biểu thức đối xứng giữa các nghiệm thường gặp. Cái này thầy đã nói rồi, đúng không? Chúng ta cùng ôn lại một tí. Khi nó cho x1 bình cộng x2 bình thì chúng ta làm như thế nào? Nó cho x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 thì làm như thế nào? Và x1 mũ 4 cộng x2 mũ 4 thì làm như thế nào? Tương tự với trị đối hai biểu thức có mẫu. Được chưa? Các con không cần ghi lại vì các con từng ghi ở phần lý thuyết rồi. Được chưa? Bây giờ Chúng ta sẽ vào các ví dụ cụ thể để xem giảng toán này xử lý như thế nào các con nhá. Ví dụ 1, thầy cho cái phương trình x bình trừ 3x cộng m trừ 3 bằng 0. Câu A, tìm m để phương trình có có gì? Hai nghiệm phân biệt thì delta lúc này phải lớn hơn hẳn không được chưa? Ví dụ 1. Phương trình của mình là x bình trừ 3x cộng m trừ 3 bằng 0. Phương trình này 1. Thì có hệ số A bằng 1, B bằng âm 3 và C bằng m trừ 3. Câu A là có hai nghiệm phân biệt. Câu B nó cũng có hai nghiệm phân biệt. Vậy thầy tìm điều kiện để có hai nghiệm phân biệt trước. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì suy ra cái delta của mình phải lớn hơn hẳn không. Delta lúc này sẽ là B bình trừ 4AC sẽ là Thôi tôi viết rõ ra này, B bình trừ 4AC lớn hơn không tương đương với trừ 3 tất cả bình trừ 4 nhân 1 nhân M trừ 3 lớn hơn không 9M9 này 4 nhân 1 là thôi Trừ đi 4M Cộng 12 Lớn hơn 0 Suy ra trừ 4M Lớn hơn trừ 21 Vậy M của mình Chia bất phương trình đổi chiều các bạn nhá M phải bé hơn 21 phần 4 Đấy Thế cho chúng ta đã có được cái điều kiện để có hai nghiệm phân biệt bước 1 tìm điều kiện bước 2 chúng ta sẽ áp dụng VS thì phải suy ra VS đã áp dụng hệ thức VS thì sẽ có được cái x1 cộng x2 bằng âm b chia cho a là 3 chia 1 thì thôi. x1 nhân x2 là bằng c trên a là bằng m trừ 3. Câu A các bạn nhé. Câu A nó có mũ 3. Với cái dạng toán mà các nghiệm đối xứng này, chúng ta có phải hiểu trong đầu cho thầy tìm mọi cách đưa được về tổng hai nghiệm, đưa được về tích hai nghiệm. Mà đưa được về, chúng ta phải áp dụng linh hoạt các hằng đẳng thức đáng nhớ của mình. Nếu không áp dụng được là các bạn phải thuộc hết cái chỗ mà các biểu thức đối xứng thường gặp đấy. mà biết đâu lại vào các dạng khác nữa thì sao? Thì tốt nhất các bạn phải thuộc các đẳng thức và linh hoạt đưa về tổng hai nghiệm, tích hai nghiệm. Đưa hết về tổng và tích là xong. Đây, thầy sẽ làm cái đầu tiên x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 bằng 9. Chỗ này thầy sẽ biến thành đây đây thầy biến thành cái này. x1 cộng x2 tất cả mũ 3 trừ đi 3x1 nhân x2 nhân x1 cộng x2 bằng 9. Đó, vậy là thầy đã đưa được về tổng và tích. Nhưng đưa về như thế có vẻ khó hiểu đúng không? Đây, giải thích kỹ nhá. Đây, thầy đã xuất phát từ cái này này. Các bạn còn nhớ hình thức này không? A cộng B tất cả mũ 3 đúng không? Thì bằng A mũ 3 cộng 3A bình B được chưa? Cộng tiếp này 3AB bình cộng B mũ 3. Đó. Vậy có nghĩa là thầy suy ra được A cộng B tất cả mũ 3 này sẽ bằng A mũ 3. Thầy ghép hai đồng với nhau. Hai cái này thầy nhóm nhất ở chung 3AB ra ngoài. Trong còn A cộng B. Được chưa? Chuyển vế nữa là xong. Vậy chỗ này thì sẽ suy ra được A mũ 3 cộng B mũ 3 thì bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ 3AB nhân với. Đó. Thế là được rồi. Thầy sẽ áp dụng linh hoạt vào để xử lý con x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3. Được chưa? Đây. Thầy nhá, cái này là 3 này. Cái này là 1 này. Cái này là 2 thầy sẽ thay 1 2 vào 3. Rồi thầy suy ra được này. Thay 1 2 vào 3. x1 cộng x2 thầy thay bằng 3. 3 mũ 3 này. Trừ đi 3 x1 nhân x2 là bằng m trừ 3. x1 cộng 2 là 3. Các bạn nhìn nhá, đây là 27 9 9 thì rút gọn cho 9 đi là 3 3 9 là 3 này, 29 rồi, trừ đi m đổi dấu cộng 3 bằng 1. Vậy có nghĩa là m của mình có nhiêu đây? Các bạn nhìn nhá, 3 cộng 3 là 6, 6 chuyển sang đây là 5m của mình sẽ bằng Có thỏa mãn không? 5 thì nhỏ hơn 21 phần 4 rồi Thỏa mãn điều kiện Được chưa? kết luận vậy m bằng 5 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn Được chưa? Xong câu A Thì giờ chúng ta tiếp tục làm câu B nha Câu B nó là cái gì? Chỉ đối đúng không? Cái này thầy sẽ đã chú ý rồi Có chỉ đối cứ bình phương lên mà bình phương có tác dụng đó là âm mất trị tuyệt đối đây thầy viết thành thầy lại áp dụng linh hoạt thẳng thức này là các bạn nhìn cho thầy. Đây, các con nhìn nhá. A bình này cộng b bình đúng không? Thì các bạn đã biết rồi, thầy đưa vào a cộng b tất cả bình trừ đi 2ab. Được chưa? Vậy a bình trừ 2ab cộng b bình thì chính là bằng a cộng b tất cả bình. Đó. Được chưa? Nhìn thấy chưa? áp dụng linh hoạt đẳng thức cho thầy là được. Tiếp tục là Thế đây rồi, thầy sẽ 4, thầy sẽ thay cái 1, 2 vào 4. Rồi, thầy suy ra nhé. X1 cộng 2 tất cả bình đây. 3 bình trừ 4 nhân m trừ 3 bằng 1. 3 bình là 9 Trừ 1 sang đây là bằng Trừ 8 Vậy có nghĩa là M trừ 3 bằng 2 Giống hệt kết quả cũng thỏa mãn Vậy M bằng 5 thì phương trình Dạ. Yeah. Các con chữa nhanh ví dụ một này vào cho thầy và nhớ trong đầu. Khi đề bài cho biểu thức nghiệm đối xứng thì chúng ta phải đưa về tổng và đưa về tích các nghiệm. À, nhiều bạn có thắc mắc thế đối xứng là gì? Đấy, các bạn này là chắc là chưa xem bài giảng trước của thầy rồi đối xứng giữa các nghiệm có nghĩa là sao? Khi thay đổi vị trí x1 với x2 cho nhau thì cái biểu thức nghiệm không đổi. x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 bằng 9 thì thay đổi vị trí x1 x2 thì nó vẫn thế. x1 trừ x2 trị đối bằng 1 thay đổi vị trí. Đó, vẫn thế. Được chưa? Đây gọi là đối xứng nghiệm. Mà đã đối xứng nghiệm thì phải đưa về tổng và đưa về các con chữa và xem lại ví dụ 1, thầy cho chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai. Chào con, thầy cho chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai. Thầy cho phương trình bậc 2 tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức 2x1 cộng x2 bằng 8. Việc đầu tiên, chúng ta phải tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt trước nha. Để phương trình để phương trình có hai nghiệm phân biệt thôi cứ xác định a đã m trừ một này b bằng trừ đi 2m cộng 1 c bằng m cộng 4 rồi để phương trình có hai nghiệm phân biệt tương đương với hai điều kiện đó là a khác 0 và delta lớn hơn 0 đúng không? a khác 0 có nghĩa là m trừ 1 khác 0 này. Delta là 2m cộng 1 tất cả bình trừ m trừ 1 nhân m cộng 4 lớn hơn 0 4 tương đương m khác 1 này 4m bình cộng 4m cộng 1 trừ đi 4m bình. 4m trừ m là 3m là trừ 12m. Số trừ 4 cộng 4 là cộng 16 lớn hơn 0. Tương đương với chỗ này là m khác 1 này. Rút gọn hết 4m bình trừ 8m trừ 8m cộng 17 lớn hơn 0 có nghĩa là m khác 1. M nhỏ hơn 17 phần 8 đúng không? Rồi, có hai nghiệm phân biệt rồi thì sẽ mới sử dụng VS được. Áp dụng hệ thức VS thì có áp dụng VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a 2m cộng 1 chia cho m trừ 1. x1 nhân x2 bằng c trên a là bằng m cộng 4 trên m trừ 1. bài này thầy chữa một lần rồi đúng không? Thầy chỉ cần thay thôi, có 2x1 cộng x2 bằng 8 Vậy thì suy ra x2 sẽ bằng 8 trừ đi 2x1. Rồi, thay vào 1, 2 đi. Thay 3 vào. Thầy sẽ suy ra được là Thay 3 vào nhá. Thầy sẽ có này. X1 giữ nguyên này. Cộng 8 trừ 2x1 bằng 2m cộng 1 chia cho m trừ 1. x1 này nhân 8 trừ 2x1 bằng m cộng 4 trên m trừ 1. Rồi ở trên thầy rút gọn đi. x1 sẽ bằng 8 <clears throat> trừ đi 2m cộng 1 chia cho à, chỗ này thì, này là một động tác tách thì đi đằng 8 này trừ đi uh, ờ, 2 nhân m trừ 1 à, ờ, thì chỗ này là cộng 3 đi dưới này là x1 này nhân với 8 trừ 2x1 này cũng tách đi cái này tách thành m trừ 1 cộng 5 Và cái này thầy sẽ bằng 8 trừ 2 là 6 này. Dưới này sẽ bằng 1 cộng 5. Rồi. Cái này là 4, cái này là 5. Thầy thay 4 vào 5 nhá. Thế suy ra này. X1 thì thay bằng 6. Thôi Thế đặt thêm cái Đỡ phải viết nhiều 1 trên m trừ 1 bằng t đi X1 thì là 6 trừ 3t 6 trừ 3t Nhân với 8 trừ đi 2x1 là trừ 12 cộng 6t bằng 1 cộng 5t nhóm 3 ờ, ra ngoài trong còn 2 trừ t tám trừ 12 là âm bốn Thôi thầy viết thành sáu t trừ bốn đi Thế đây các bạn nhân ra là giải là xong đúng không Nhân vào nhá Trừ sáu t bình là trừ mười tám t bình Trừ mười tám T bình mười hai t cộng với lại mười hai t này cộng bốn t là mười sáu t mười sáu nhân T là cộng bốn tám t Số trừ tám, Các bạn nhìn nhá. đây này thầy nhân lại cho các bạn xem nhé 6t này nhân với đây 6t nhân 2 là 12t này nhìn chưa 12t này cộng với 4t là 16t nhân 3 là 48 còn số này trừ 8 này nhân là trừ 24 trừ chuyển cho trừ 1 trừ 5t bằng 0 chỗ này là trừ 18t cộng 43t bình trừ đi 25 bằng 0. Ấn máy tính như thế này. Và thầy sẽ được t bằng 1 và t bằng 25 phần 18. Số đẹp quá nhỉ Thôi hết bảng rồi Thầy xin phép các bạn thầy viết lên trên này Ờ, hết bảng, sorry các bạn nhá, hết bảng viết lên trên đấy. Với t bằng 1 t bằng 1 thì suy ra <coughs> m trừ 1 bằng 1, m bằng 2 thỏa mãn. Với t bằng 25 phần 18 vậy suy ra m trừ 1 bằng 18 phần 25 m bằng 1 cộng 18 phần 25 3 43 phần 25 hình như loại đó. Vậy m bằng 2. Đó. Ờ, bài này hơi dài. Thầy trình 10 bảng cũng không được đẹp lắm. Các bạn xem kỹ lại cho thầy. Nhưng nhớ thầy này. À, bài này nó giống bài trước chỉ khác việc nó dài khó khăn hơn thôi. Các bạn xem kỹ vào cho thầy nhá. Thầy cho chúng ta tiếp tục giảng ví dụ tiếp theo. Cho phương trình bậc 2 này, tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1 bình cộng 2x2 bằng 7. Đầu tiên, thầy cho chúng ta sẽ xử lý cái đầu tiên là có hai nghiệm phân biệt trước các con nhá. Ví dụ 3 B bằng trừ 2 đúng không? Thì có nghĩa là B phẩy bằng âm 1 C bằng Rồi để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì thầy chỉ cần delta của mình phải lớn hơn không a à, khác không rồi, không cần nữa Chỉ cần delta phải lớn hơn không thôi Delta phải là b phẩy bình B phẩy bình là bằng một bình là một thôi Trừ đi A nhân C Rồi, đây chính là cái điều kiện để có hai nghiệm phân biệt các bạn nhìn nó có cái x một bình khó đấy ví dụ một thầy cho mình xử lý đối xứng rồi ví dụ hai có x một x hai không đối xứng nhưng nó là bậc nhất vậy cái này bậc hai xử lý như nào uhm, này các bạn nhìn nhá có phải không thầy có cái x1 là nghiệm của phương trình <clears throat> x1 là nghiệm phương trình 3 đúng không? Vậy thầy suy ra cái này này. Suy ra được cái x1 bình này trừ 2x1 này cộng m cộng 1 của mình phải bằng không. Đúng ừ, không? Vì lớp nghiệm mà nó thỏa mãn được chưa? Vậy chỗ này thầy đã suy được ra cái x1 bình của mình sẽ bằng 2x1 trừ m trừ 1 được không? Mà theo đề bài Thầy có được x1 bình cộng 2x2 bằng 7. Vậy chỗ này thầy suy ra x1 bình thì thay bằng 2x1 trừ m trừ 1. 2x1 đó chuyển sang nhóm 2 ra ngoài bảy chuyển một sang là 8 cộng m được chưa mà áp dụng cái hệ thức vs thì sẽ có được cái x1 thôi cái này thì, thì không cần tích thầy chỉ cần tổng thôi mà thầy có x1 cộng x2 của mình âm b trên a là bằng 2 vậy có nghĩa là thầy suy ra được 2 nhân đây là 4 Nhớ nha, có chữ thỏa mãn điều kiện Điều kiện mà nhọn không mà kết luận Vậy m bằng âm 4 thì phương trình chép luôn câu kia xuống này thì phương trình phân biệt Đó, xong. Nhớ kết luận nhá. Các con xem kỹ ví dụ 3, thầy cho chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ tư. Cho phương trình bậc 2, tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ 3x2. Ví dụ thứ tư này giống hệt ví dụ thứ hai. Sao thầy lại cho nhỉ? Xem để con biết con nhá. Nào, thế giải cụ thể cho con thấy vì sao thầy lại cho cái ví dụ thứ tư này mặc dù đề bài cách giải giống hệt ví dụ hai đúng không đâu, nhìn nhá thôi chúng ta cứ làm bình tĩnh này đầu tiên có hai nghiệm phân biệt trước ví dụ thứ tư phương trình x bình trừ 2 nhân m cộng 1 x cộng 4m bằng 0 có a bằng 1 khác không rồi b bằng trừ 2 nhân m cộng 1 thì suy ra b phẩy bằng trừ m cộng 1. C của mình bằng 4m. Được chưa? Bây giờ có hai nghiệm delta đúng không? Delta phải dương. Delta phải đi. M cộng 1 tất cả bình trừ AC 1 nhân 4M được khai triển ra m bình cộng 2m cộng 1 trừ 4m. Và cái này sẽ là bằng m bình trừ 2m cộng 1 và bằng m trừ 1 tất cả bình. Nó lớn bằng không nhá, chứ nó không phải lớn không đâu. Bây giờ để phương trình có hai nghiệm phân biệt. hai nghiệm phân biệt thì suy ra cái delta phẩy của mình phải lớn hơn không các bạn nhìn nhá delta phẩy của mình bằng m trừ một tất cả bình m trừ một tất cả bình là lớn hơn bằng không rồi đúng không để nó lớn hơn không thì chỉ cần là m trừ một phải khác không hay là được chưa m khác một nữa là xong rồi tiếp này xử lý kia nó khác ở chỗ này các con nhìn này thầy đã có đem ta là bình phương của một số vậy thầy suy ra được căn nên ta tính được luôn hai nghiệp x1 và x2 luôn được chưa với m khác một có delta phẩy của mình bằng m trừ một tất cả bình vậy thầy suy ra được căn delta phẩy nhớ nó phải là trị tuyệt đối của m trừ 1. Không được để m trừ 1, m trừ 1 chưa chắc đã dương, được chưa? Vậy thầy suy ra phương trình có hai nghiệm. x1 bằng trừ B phẩy cộng căn delta trên A. Trừ B phẩy là bằng M cộng 1 cộng căn delta phẩy là trị tuyệt đối của M trừ 1. Trên A là trên 1. Thầy không cần viết nữa nhá. X2 của mình bằng M cộng 1 trừ rồi. Bây giờ trị đối cho hai trường hợp. trừ 1 thì suy ra được là cái x1 trong trường hợp 1 này thầy lấy trị đối dương đi thì x1 của thầy sẽ bằng dương này thì sẽ là bằng là 2m x2 này dương hết nhé thì bằng 2 được chưa tiếp chúng ta sẽ có x1 trừ 3x2 bằng 0 hay là có x1 bằng trừ 3 lần x2. Vậy thì suy ra được là 2m bằng trừ 6. Suy ra m của mình sẽ bằng bao nhiêu đây? Trừ 3. Được chưa? chia hợp 2 là ngược lại thôi. hoặc là các bạn có giải ra x1 x2 vì vai trò nó chỉ là tên thôi chúng ta phải chia trường hợp một là x1 bằng cái này hai là x2 bằng cái này Mm-hmm. cái này thỏa mãn nhá thiếu chữ thỏa mãn được chưa kết luận vậy thì Vậy các bạn chú ý thầy, khi delta là một số chính phương hay là bình phương của một số bình phương của một biểu thức thì thầy sẽ giải trực tiếp được ra x1 bằng bao nhiêu, x2 bằng bao nhiêu và thầy sẽ thay nó vào cái điều kiện hệ thức đề bài cho để tìm. Nhưng nếu vai trò x1 x2 có thể đổi chỗ nhau chúng ta phải chia hai trường hợp. Được chưa? Các con chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ 5 nhá lại giống ví dụ ba rồi làm có giống không nhá nào à, cũng à, xem phải có hai nghiệm trước x mũ 4 này x bình này cộng 4x cộng 4a trừ a bình này thôi không xác định ab nữa nhá thầy có delta luôn ta phẩy đi 2 bình trừ 1 nhân rồi nó lại giống rồi nó lại giống rồi bình phương nguồn biểu thức suy ra nghiệm thay vào nhưng từ từ để phương trình có hai nghiệm phân biệt đã lớn hơn 0 thì suy ra 2 trừ A khác 0. A của mình khác 2. Đó. Rồi với A khác 2 phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 hai trường hợp nhá trường hợp 1 đi trừ b phẩy trừ 2 thầy lấy con dương trước Đấy, trừ b cộng căn trừ b trừ căn trên a là một rồi. Vậy cái này sẽ bằng trừ a, cái này bằng a trừ 4. Xong thầy lại có x1 bằng x2 bình trừ 6 thì suy ra trừ A bằng A trừ 4 tất cả bình trừ 6 tương đương với lại khai triển nhá A bình này trừ 8A trừ A là trừ 9A 16 cộng 10 bằng 0 con này như vô nghiệm thì phải delta bằng 9 bình trừ đi 4 nhân 10 À chưa rồi, chỗ này thầy nhầm, chuyển sang chỗ này là trừ 7 thôi, trừ 7, trừ 7. Thì cái là 7 bình. Được chưa? Cái này là 49 là 9 rồi, có hai nghiệm đẹp là A của mình bằng làm tắt nhá, trừ B cộng căn delta trên 2A A bằng 2. Loại ôi giời, loại đúng cái con đẹp A bằng 5 thỏa mãn. Trường hợp 2 Ngược lại là x1 của mình bằng A trừ 4 X2 của mình bằng trừ A thì có cái x1 bình bằng x2 bình trừ 6 thì suy ra a trừ 4 thì bằng a bình trừ 6. Chuyển sang thì được a bình trừ a trừ 2 bằng 0. Đây là a cộng b cộng a trừ b cộng c, một nghiệm là a bằng âm 1, a bằng 2 loại thỏa mãn, được chưa? Kết luận vậy A bằng 5 chấm phẩy A bằng âm 1 thì ba chấm ba chấm các bạn còn tự viết cho thầy. Đó, chúng ta đã xong cái ví dụ thứ năm. Nhớ cho thầy dạng này. Khi bài toán nó có hai nghiệm hoặc hai nghiệm phân biệt hoặc có nghiệm thỏa mãn thì đầu tiên chúng ta tìm điều kiện có nghiệm trước. Sau đó có thể áp dụng VS để đưa về tổng và tích để giải bài toán. Đối xứng thì giải như thế nào xem lại ví dụ 1. Không đối xứng thì giải như thế nào xem lại ví dụ 2. Và trường hợp đặc biệt hơn. Khi mà nó lại tính được cái delta là số chính phương hay delta là bình phương của biểu thức thì thầy trò chúng ta sẽ giải được trực tiếp x1 bằng bao nhiêu, x2 bằng bao nhiêu thay vào là xong được chưa con nhớ nhé thay vào là xong chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo đó là các dạng toán có thêm điều kiện phụ nào tiếp tục sang ví dụ thứ sáu trong cái dạng toán thứ ba này xác định điều kiện của tham số m để phương trình bậc 2 có nghiệm thỏa mãn hệ thức. Chúng ta đã đi qua rất nhiều ví dụ rồi đúng không? Nhưng đừng cái ví dụ tiếp theo này bài toán xuất hiện thêm những điều kiện phụ. Có thể như sau. Đây, ví dụ như chúng ta có cái tỷ số 1 trên x1 cộng 1 trên x2 bằng mấy chẳng hạn. Vậy bài toán đã xuất hiện mẫu thì phải đặt điều kiện cho mẫu số khác không? Tương tự, nếu chúng ta có căn thì phải đặt điều kiện cho căn có nghĩa, có nghĩa là x1 lớn hơn bằng 0, x2 lớn hơn bằng 0. Và tất cả các điều kiện phụ này chúng ta đều sử dụng một thứ để giải. Đó là hệ thức VN. Nhớ các con nhé. Tìm mờ để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn. Nếu, nếu cái nghiệm của mình có căn, có mẫu, chúng ta phải đặt điều kiện cho nó có nghĩa. Hoặc nó có thể cho là độ dài, là độ dài là độ dài của tam giác này hay độ dài của một đa giác hình vuông gì đó độ dài không âm có nghĩa là nó phải độ dài là một số dương thầy nói nhầm phải dương được chưa thì x1 phải dương x2 phải dương nhớ thầy nhá còn các bước chúng ta vẫn giải bình thường như các ví dụ trước và chú ý thêm cho thầy có điều kiện phụ thì phải đặt điều kiện phụ giải điều kiện phụ xác định cái điều kiện phụ đấy trước chúng ta sẽ vào ví dụ cụ thể ví dụ 6 các con nhìn này một phương trình giống hệt chỉ là phương trình hai thôi giống hệt cái vị chu trước bài này lại còn đối xứng nữa cơ giống hệt trước nhưng nó khác ở chỗ nó khác ở chỗ này x1 ở dưới mẫu x2 ở dưới mẫu vậy điều kiện của bài này không chỉ dừng ở delta dương mà còn phải thêm hai nghiệm khác không nữa. Được chưa các con? Nào, chúng ta sẽ giải cụ thể ví dụ 6 với thầy nhá. Ví dụ 6. Thầy xác định hệ số A trước. A bằng 1 này. B bằng trừ 2M. Có nghĩa là cái B phẩy trừ m c của mình bằng m bình trừ một đúng không có hai nghiệm phân biệt đây có một cái điều kiện đó là x1 x2 của mình phải khác không bây giờ chúng ta tìm điều kiện trước để phương trình có hai nghiệm. Phân biệt này và khác không. Thì tương đương với hai điều kiện. Con nhìn nhá. Phân biệt trước đó là delta phẩy lớn hơn không khác không giải như thế nào tất cả các dạng toán này chúng ta đều dùng một hệ thức đó là hệ thức VS. Mà hệ thức VS phải có tổng, phải có tích. Rồi, hai nghiệm khác không thì cái tích của chúng sẽ khác không. Được chưa? Hai số mà khác không thì nhân nhau sẽ khác không. Người ta phải B phải bình trừ AC trừ M bình trừ 1 nhân C trên A của mình khác không trên thì giải nhá nhá M bình trừ M bình cộng 1 lớn hơn 0 và dưới là C chính là M bình trừ 1 khác không rồi con trên này không phải giải một lớn hơn 0 với mọi M rồi M bình trừ 1 khác không M khác đó. Vậy là chúng ta không có điều kiện này, chúng ta đã sai. Đúng không? Thiếu. Tiếp này, bây giờ chúng ta xử lý cái kia thôi, đơn giản đúng không? Áp dụng cái hệ thức VS. Thầy có x1 cộng x2 này Ông B trên A 2M X1 nhân X2 Là C trên A M bình trừ 1 Đây Bây giờ thầy có nhá 1 trên X1 Cộng 1 trên X2 Bằng với 3 phần 4 Rồi Thôi quy đồng lên là nhanh X1 cộng X2 Thay vào thôi, x1 cộng x2 là bằng 2m này trên Đấy, thấy chưa? Nếu không có cái m khác cộng trừ 1 dưới này có mẫu là chúng ta không được rồi, đúng không? Giả dạ, cái này đơn giản thì nhân chéo lên nhá. Lên đây là 8m này. 3m bình trừ 3. Chuyển sang 3m bình trừ 8m trừ 3 bằng 0. Có nhiều cách giải nhỉ? À, một là tính delta hay là tách. thôi thì tính delta nhá. Delta phẩy. 4 bình là 16 trừ 3 nhân âm 3. 16 cộng 9 bằng 25. Suy ra căn delta phẩy 5 Vậy thầy có hai nghiệm M sẽ bằng trừ V phẩy cộng căn delta phẩy trên A 4 cộng 5 trên 3 bằng 3. M bằng 4 trừ 5 trên 3 bằng 1 phần 3. Hai nghiệm này đều thỏa mãn cả. Đó. Kết luận vậy Thôi hết bảng rồi các bạn tự kết luận tiếp cho thầy nhá. Vậy chúng ta nhìn lại này. Bây giờ nếu các con không nhớ điều kiện vụ thì sao? Thế các con sẽ bị trừ điểm ở đây, đúng không? Và không may hai nghiệm này, một trong hai nghiệm bị loại, chúng ta sai cả nghiệm. Vậy mất rất nhiều điểm, phải nhớ cho thầy. Khi hệ thức có điều kiện phụ, chúng ta phải đặt điều kiện phụ, giải điều kiện phụ trước khi xử lý. Được chưa? Tiếp tục cho thầy một ví dụ nữa, ví dụ thứ bảy. Cho phương trình x bình trừ 5x cộng m trừ 1 bằng 0, tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho 2x1 bằng căn x2. Bài này chắc chắn rồi. Đây là biểu thức không đối xứng. Đúng chưa? Nhưng các con chú ý thầy, nó xuất hiện cái căn của x2. Có nghĩa là biểu thức trong căn phải có nghĩa. Vậy x2 dương. x2 của mình phải lớn hơn bằng 0. Được chưa? Biểu thức trong căn có nghĩa x2 lớn hơn bằng 0. Và 2x1 bằng căn x2. Căn là một số không âm. Vậy x1 cũng phải lớn hơn bằng 0. Vậy cái điều kiện phụ của bài này đó là x1 và x2 cùng lớn hơn hoặc bằng không Được chưa? Xử lý với này. Ví dụ 7. Phương trình của mấy x bình này trừ 5x A bằng 1 B của mình bằng trừ 5 C của mình bằng M trừ 1 Rồi Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt dựa không âm đã. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt để phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1, x2 lớn hơn là bằng không Chúng ta học rồi đúng không? Tương đương với ba điều kiện. Thứ nhất, đèn tà dương. Thứ hai, tổng hai nghiệm dương. Và đây có bằng không vậy nó hẳn lớn hơn hoặc bằng không. Tích hai nghiệm cũng phải. Giải luôn cho thầy. Delta là B bình trừ 42C. 25 trừ đi 4 nhân A là 1 rồi, bỏ đi. Tổng hai nghiệm là trừ B trên A là dương 5 lớn hơn 0. Tích hai nghiệm là C trên A. Con này luôn đúng rồi nhá. Bỏ được một dòng. Con trên thầy nhân ra nào. 25 trừ đi uh, 4M cộng 4 lớn hơn 0. Dưới giải M lớn hơn hoặc bằng 1. 25 cộng 4 là 29. Chuyển 4M sang đây. Vậy là 29 lớn hơn 4M. M sẽ nhỏ hơn 29 phần 4M. Rồi. Bây giờ chúng ta phải xử lý kia. 2 căn x1 bằng với x2. Cứ dùng vs trước, kiểu gì cũng dùng vế Có áp dụng cái hệ thức VS thôi thì bỏ chữ có đi. Áp dụng hệ thức VS x1 cộng x2 này âm b trên a dương 5 x1 nhân x2 là c trên a là bằng m trừ 1 rồi từ dữ liệu đề bài các bạn nhìn nhá thầy có cái 2x1 bằng căn x2 bình lên bình lên đúng không 4x1 bình bằng x2 rồi, 3 1 2 Thầy thay 3 vào cả 1 và 2. Suy ra này, thay 3 vào. x1 cộng 4x1 bình trừ 5 bằng 0 đi. Dưới thay vào đây nhá, thì thầy sẽ được là 4 lần x1 mũ 3 các bạn nhìn đây viết đúng lại là 4x1 bình này cộng x1 trừ 5 a cộng b cộng c vậy thầy sẽ có hai nghiệm là x1 của mình bằng 1 x1 bằng c trên a bằng âm loại rồi đây đây mình cần hai nghiệm dương mà đúng không loại thế mà vậy thôi đúng không vậy thì suy ra m trừ một cái này sẽ bằng thêm một vào 4 m 5 nhọt 29 rồi đã có 5 là 20 đúng không phần 4 thỏa mãn kết luận vậy m bằng 5 chấm chấm nhé các bạn tự kết luận cho thầy rồi Chúng ta đã xong 7 ví dụ cho dạng 3. Dạng toán vô cùng quan trọng. Các em các con xem lại kỹ cho thầy dạng 3. Xem thật kỹ vào vì dạng này hay thi làm mấy bài học kiểm tra ở trên lớp rồi. Rất nhiều dạng này đúng không? Xem thật kỹ. Chúng ta tiếp tục sang dạng học tiếp theo, dạng toán số 4.